rồi xin chào anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn uh, nói cho anh em về cái uh, cách nghe hột tài xỉu Đấy, anh em có thể nghe được cái uh, hột tài xỉu chợ hay không Đấy, thì uh, anh em xem video này thì anh em sẽ thấy thì uh, cũng uh, giải đáp luôn thắc mắc của anh em Đấy thì cũng nói luôn trên video này cho anh em thì cái cách nghe hột tài xỉu này là hoàn toàn có thật và nó có thể áp dụng được vào sân chơi đấy rất là hiệu quả có rất là nhiều anh em có thể nghe được hồ tài xỉu và anh em đi đến sân chơi anh em đánh rất là hay đánh rất là chuẩn nhá đó thì uh, tất nhiên rồi cái uh, cái bộ môn nào thì là anh em cũng phải có có cái, cái năng khiếu đấy, phải có năng khiếu để anh em uh, anh em uh, chơi hay là anh em thực hành thì là nó sẽ hiệu quả hơn đấy thì cái à, cách nghe hột tài xỉu này cũng vậy không phải là ai cũng nghe được nhé không phải là ai nghe được có những anh em mình chơi rất là nhiều năm thì à, cũng vẫn chưa thể phân biệt được cái mặt hột tài xỉu Đấy. thì uh, cái video này tôi uh, xin phép được giới thiệu cho anh em Đấy. giới thiệu cho anh em cái cách nghe hột tài xỉu Đấy, và cái cách nghe hột tài xỉu mà đây là hột tài xỉu chợ nhé cái cách nghe hột tài xỉu chợ khi mà anh em đi sân chơi thì anh em áp dụng vào cái cách nghe hột này anh em chơi mà anh em đi đến sân chơi thì anh em không cần phải mang bất cứ một cái gì cả đấy thì anh em nào mà đã nghe nghe được rồi đấy, thì anh em cũng sẽ biết và của tôi cũng sẽ nói luôn cho anh em để cho anh em phân biệt được khi mà anh em xem video thì anh em có thể áp dụng được áp dụng vào cái hột tài xỉu của anh em ở nhà để cho anh em tự anh em tập nghe còn anh em nào mà muốn tham khảo thêm thì à, hay là muốn học thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đó thì à, nói cho anh em về cái cách nghe hồ tài xỉu như thế nào để anh em có thể nghe được đấy thì chia sẻ luôn cho anh em trên video này khi mà anh em muốn nghe được hồ tài xỉu thì là cái bước đầu tiên anh em nghe là anh em phải phân biệt được mặt nhất và mặt à, mặt nhất nhị và ngũ lục nha nhị và ngũ lục thì cái nhất nhị khi mà anh em rơi xuống khi mà cái mặt nhất và mặt nhị rơi xuống chén thì nó sẽ như thế nào đấy rơi xuống chén thì nó sẽ như nào khi mà mặt nhất rơi xuống chén thì là nó sẽ có âm chuông âm thanh đấy cái tiếng của nó rất là thanh nhá rất là thanh Đó. anh em nghe kỹ thì anh em sẽ thấy còn cái mặt ngũ và mặt lục nó khi nó rơi xuống thì là nó sẽ có những cái âm đấy, nó có âm uh, ngắt quãng ở đằng sau ấy đấy, gọi là cái âm lết đấy, gọi là cái âm uh, âm rè đằng sau ấy đấy, thì nó có tiếng rè rè đấy đó anh em nghe thấy không đấy, nó là như vậy đấy đó nó cái um, cái mặt nhất mặt nhị thì là nó sẽ đanh hơn nó sẽ thanh hơn so với mặt à, ngũ mặt lục nhá mặt ngũ mặt lục thì khi rơi xuống thì nó sẽ có âm rè à, âm rè đằng sau thì anh em phân biệt khi mà anh em nghe được cái âm rè đằng sau thì là anh em sẽ đánh xỉu nhá còn anh em mà nghe được chuông thì anh em đánh tài đấy, chuông hoặc là thanh anh em sẽ đánh tài nhé đấy là cái cách mà anh em để nghe được hột tài xỉu đấy thì uh, thì cái bộ hột tài xỉu này cũng là cái bộ hột tài xỉu chợ thôi nhá thì test cho anh em để cho anh em thấy gọi là gọi là thủ tục để ấy thôi để thủ tục để nói cho anh em thôi Đấy. dọi đèn cho anh em này. Đó. Đó. Đó. Thì uh, tôi cũng vừa nói với anh em rồi đấy, thì cái cách nghe hột tài xỉu là hoàn toàn có thật đấy, giải đáp những cái thắc mắc của anh em có rất là nhiều anh em còn không không ờ, không nghĩ à, không tin là cái ờ, cách nghe hột tài xỉu này là anh em có thể nghe được thật đấy thì nó đảm bảo với anh em luôn là cái uh, nghe hột tài xỉu này không phải là ai cũng nghe được và cái cách nghe hột tài xỉu này anh em hoàn toàn có thể sử dụng được và hoàn toàn có thể áp dụng được vào sân chơi để anh em chơi nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em vài tiếng Đấy, test cho anh em vài tiếng để để cho anh em thấy được là cái cách nghe hột này nó 100% là nó nghe được nhưng mà không phải là ai nghe được nhá thì anh em nào có năng khiếu cái bộ môn tài xỉu thì là anh em sẽ nhanh học được Đấy, cái cách nghe hơn nhá thì anh em cảm nhận nó sẽ dễ hơn Đấy, thì còn anh em nào mà chưa có kỹ năng hay là chưa có cái lý thuyết gì về cái cách nghe hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi tôi sẽ chia sẻ cho anh em nhé đấy bây giờ tôi test cho anh em đấy năm bảy chén để cho anh em thấy được còn anh em nào mà đã nghe được rồi thì anh em theo dõi cái video và đoán tài đoán xỉu cùng với tôi nhé đấy như chén này thì uh, như cái chén này thì nó có cả nó có cả âm rè lẫn âm ờ, chuông đấy thì ờ, chén này thì tôi ờ, bỏ cái chén này khoảng tầm 9 10 à, khoảng tầm 10 11 gì đó đó 11 đấy. <clears throat> tiếp tục cho anh em này đấy. như cái chén này thì cái đường tài của nó khá là cao đấy cái đường tài của nó khá là cao tại vì là cái âm khi mà rơi xuống nó thanh nó thanh thoát lắm Đấy, như cái chén này cái đường tài của nó khoảng tầm 7 80 phần trăm đó đúng không anh em anh em nào mà đã nghe được rồi thì là anh em cứ xem video Đấy. anh em có thấy thế nào thì là anh em có thể comment dưới phía dưới video nhé Đấy, như cái chén này thì tôi vẫn tiếp tục nghiêng về tài Đấy, tiếp tục nghiêng về tài hơn đó nhưng mà tài hơn Đấy, như cái chén này thì uh, chén này thì cũng có mặt cũng có cái à, âm rè và âm lết âm rè và âm à, chuông Đấy, âm rè và âm chuông thì cái chén này tôi nghiêng về xỉu hơn Đấy, cái đường xỉu của nó cao hơn một chút Đấy, thì tôi sẽ đánh xỉu Đấy, thì cái chén này tôi sai đấy, thì không phải là trẻ nào thì cũng uh, ờ, trẻ nào cũng đúng nói chung là tôi nghe hết cái khả năng của tôi thôi đấy, thì là được bao nhiêu thì được đấy, như cái chén này thì uh, không nghe rõ chén nó bỏ đi đó như cái chén này thì uh, anh em đánh xỉu này Để cái đường xỉu nó khá là cao đó xỉu tiếp tục cho anh em một chén nữa này trái này thì là anh em đánh tài rồi đánh tài đó, đánh tài đúng không anh em chốt cho anh em cái chén cuối cùng này đấy như cái chén này anh em nghe thì cái âm rè đằng sau không đấy. nghe thì cái âm lết là đằng sau cái âm rè đằng sau thì là anh em đánh gì có âm rè thì là anh em sẽ đánh xỉu nhá xỉu hai ba năm đó đó chính là cái cách nghe hột tài xỉu Đấy, cách nghe hột tài xỉu chậm mà cái video này tôi muốn chia sẻ và tôi muốn khẳng định với anh em rằng à, là cái cách nghe hột tài xỉu này là 100% là anh em có thể nghe được cái à, hột tài xỉu khi nó rơi xuống nắp chén nhé Đấy gọi anh em nào mà có cái kỹ năng thì là anh em có thể đã áp dụng vào cái à, video này Đấy, và cái cách mà tôi muốn chia sẻ cho anh em này thì anh em áp dụng vào để anh em à, có thể nghe được cái bộ hột tài xỉu đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em à, xem video nhớ đăng ký kênh và chia sẻ nhé chào anh em